trong phần kiến thức cô sẽ có yêu cầu sau. Tính rồi so sánh kết quả tính. Cô có 3 phép tính cần các con phải so sánh. Đó là so sánh những phần nào. Đầu tiên so sánh phép chia 25 chia cho 4. So sánh với mở ngoặc 25 nhân với 5 chia cho mở ngoặc 4 nhân với 5. Phép tính thứ hai chúng mình sẽ so sánh 4,2 chia cho 7 và mở ngoặc 4,2 nhân với 10 đóng ngoặc chia cho 7 nhân với 10. Phần số 3 chúng mình sẽ so sánh phép chia 37,8 chia cho 9 với 37,8 nhân với 100 và chia cho 9 nhân với 100. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và so sánh hai vế để xem kết quả của chúng ra sao nhé. Mời các con cùng thực hiện với cô. Phần đầu tiên đó là phép tính 25 chia cho 4 so sánh với mở ngoặc 25 nhân với 5 chia cho 4 nhân với 5 mở ngoặc và đóng ngoặc. Như vậy thì các con quan sát các con thấy này. 25 là số bị chia, 4 là số chia. Bây giờ cả số bị chia và số chia cùng nhân với một số tự nhiên cùng nhân với một số tự nhiên khác không? Vậy thì thương của chúng sẽ thế nào? Chúng mình cùng tìm hiểu và cùng thực hiện đã nhé. 25 mà đem chia cho 4, cô được kết quả là 6,25. Bên này, 25 nhân 5 thì chúng ta có kết quả là 125. 125 lại chia cho 20 ta cũng có kết quả là 6,25.